my god are you oh my god <laughs> xong lên đạp cửa xong vào là boss đây đây đây đây nghề của bố má cái súng nhìn quế vơ lên á ôi cái gì cái gì nữa bà thanh niên móc lớp rồi mày cái gì đây cái gì đây cái gì đây chú còn non lắm cỡ tôi là còn đẻ ra được chú đó tôi phải chú phải gọi tôi là ông nội đó nghĩ sao vậy chơi người lớn à Má. cũng hên đấy nó bắn ngay vú không thì thôi nó bắn ngay tim chết bà rồi thuốc thuốc đâu thuốc đâu uống vô cho có sức khỏe chơi tiếp đó, cảm giác rất là do mò do lo à, im chờ những cái coi chạy ra đi chạy nhanh má ôm bụng đấy chứ thiệt đấy Wow, wow, wow, wow, wow. Không chạy được các bạn ạ à. Né còn ngồi nữa thì hết đi Phải đi chứ Ui, ui, ui, ui, ui, chổng mông lên mà chạy Ui, ui, chạy, chạy Bóng đúng nè, nó, nó di chuyển luôn rồi nè Không phải rồi Ngồi nữa chứ, ôi, kiểu như Ồ, oh, phê quá, ồ, oh, phê quá, phê quá Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ Ô, ô, fuck you man nghĩ sao chọi đó vậy Ồ, thôi nó vô bên trong rồi Thế đi chung chỗ này xui vơ cơ lơ ra What? Đùa nhau à Cái nồi Cô nên biết là tôi đi theo cô Tôi phải chịu những thứ này nghe không hả Cô khôn hồn làm cho mọi chuyện có Ồ cái gì đây Chỗ đéo gì thế này chúng ta phải thoát ra khỏi hỗ trợ này càng nhanh càng tốt tại vì cái cửa đó nó không có chắn lâu được đâu và chúng ta còn phải chúng ta còn đứng đây dạo chơi nữa đi lên nào thật sự là mình không biết là <laughs> đi đâu nữa chứ cái cửa này sao không mở được um, đây đằng kia đằng kia có một cái cửa nhưng mà chỗ này không có đường đi qua rốt cuộc là mình nên làm cái gì để ta nó chỉ ngay cửa đằng đó mà là không có chỗ đi qua đó đúng rồi mình vẫn chưa hiểu lắm à đây có cái cửa để mình mở cái cửa coi cửa bị khóa rồi We need to find another way. Perhaps it can be unlocked from the other side. Còn này là gì đây? Không quan tâm nhắm với cái nồi đấy đó đúng là cái cửa rồi nhưng mà có cái có cái gì đây kéo thử coi kéo đẩy đẩy đẩy kéo kéo nhanh lên nhanh lên à rồi hiểu được sơ sơ mọi thứ rồi nó có nó có cái chỗ để, để mình đi ngang qua nè mình nghĩ là vậy nó mình vừa mới kéo lại đây cứ giữ chỗ đó nha để lên check lại cái nào bên chỗ kia đi lên hướng này à đấy đấy cái chỗ nhảy đây đúng rồi quá đẹp nhưng qua chỗ kia bằng cách nào như đây hả à? nhảy mình nhảy thẳng qua bên kia được à rồi rồi hiểu rồi nhỏ kia nó kéo giùm vãi thì chứ đúng rồi kéo nhanh lên Đệ bố quá Ok, mình nghĩ là xong rồi Nháy một hai ba nháy Ok, ngon À thì ra có nghĩa là mình mình thoát ra được tới bên đây rồi mình có lẽ mình phải mở cửa vô nhỏ đó đi ngang qua Đúng rồi my count of three. One, two. Look out! Lock the door! Don't let them out! Mấy tụi nó đông như chó vậy trời Đã thấy bắn bắn đủ là súng đi Bắn rác vãi nồi đây Đây, một em em là đó ra nốt đi pin tung nạp đạn nó chứ phải đâu cặp am đâu rồi ra hết đi fuck gì man fuck chưa chết ồ nó ăn gần ba viên đạn rồi đó what the fuck man nè nè nè thanh thanh niên manh động xông lên đó đâu đâu đây đứng đó nữa bắn bắn súng như say rượu còn ai nữa làm ra hơn đi bố không thích cằn nhằn nha ra là lượt cho rồi vãi thanh niên ra từ từ chứ kiểu như ra thứ top vậy cái này thử coi ok đi ờ khi đây má sao đi bộ rồi fuck me man này phải không đã hiểu ý nhau chúng ta hiểu ý nhau đó is he doing here? Devi, it's all right. You can speak freely. Devi, go on. It is the same as the airship, Rani. The cargo is bound for the Americas and the West Indies. How many? More than twice the last shipment. They are making up for lost time. This shipment cannot reach the shores of the new continent. There's more. Security is on high alert. His name was mentioned. They are arranging a meeting. We may be in luck yet. Whose name was mentioned? One of your esteemed lords. If he's coming here for a meeting, then you shall see for yourself. to the Order's operations. How convenient for him. You imagine conspiracies when none exist. Look at the cargo night and talk to me of fantasies. रानी क्या आपको उस पर विश्वास है वह ये ना कहते हैं कि समझने की बात होगी तो वो जरूर सुनेगा अगर उसने नहीं बात मानी तो mấy con nhỏ này vẫn thuộc lại chưa có hiểu nhau mà nó cũng không có tin tưởng mình nữa nó, nó kiểu như nó muốn cho mình biết cái thấy được cái bằng chứng nhưng mà nó lại không muốn hiểu mình cho lắm mình cũng không có thuộc lại cũng không tin hai nhỏ vậy lắm tại vì nó cũng chưa cho mình thấy cái minh chứng được cái vấn đề là mình đang cần biết là cái gì đây nó đang cố gắng dẫn mình tới chỗ đó rồi cố gắng giải thích thấy gì nữa chỉ đi đâu cái gì? Đâu? This food cargo never gì đây? Never mind. Thì thế là cái to destroy đó. Chúng ta phải tới cái chỗ gì đó mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà ta phải tới cái cảng đó làm cái gì đó thì mới thấy được. Mình nghĩ chắc là cái cửa này đây. Mở ra, mở ra. Đâu, có gì không? Có gì hết. Cái nhỏ này nó muốn đi theo bảo vệ cái con nhỏ này mà nhỏ này không cho. Nó là nữ hoàng mà. Queen mà, lo gì? Lỡ có chết thì có có người khác lên thay không sao, bình thường. Bình thường thôi. Lên. Đấy, tôi lên đấy được. thực sự là mình không muốn làm mấy ba cái chuyện phi pháp này cho lắm nhưng mà kệ lỡ rồi thôi làm luôn đu đợi tôi ấy. đây đây có đồ kéo lên đây một hai ba kéo kéo cho có sức khỏe kéo mà là fuck man đẩy đi sao mà không tự đẩy đi bắt tao đẩy chi mày mẹ hư nút ít mẹ rồi đánh <laughs> game đi đâu mà toàn quốc time event bấm ít ghiền luôn chứ rồi sao nhảy nhảy đúng rồi đi đi trước đi đi trước đi lên Đấy, vài cái thăm dò u trên đây có người nhớ thấy gì cưng một hai ba ba đứa ba đứa rồi sao hay là mình đi đông chết tay giống hồi nãy rồi nhỏ này bắn có gì đâu bình thường thôi thôi ờ, đây để để để anh để anh lên trước ôi hết tròn nhảy nhảy nhảy cho ổn rồi nha ba Đấy, cái này hình xui vậy quay quay thêm một cái wait time event nữa chứ mình cứ tưởng là rớt nhỏ này chứ nhỏ này còn hơn á nhờ công mình á lên đông vãi nổi một thằng Đấy, chỗ tại Assassin Creed Ok ngon chưa? Ui ui nó thấy má chưa gì lên nó mấy này bắt mắt đại bàng mẹ rồi. Rồi xong. Vâng, cảm ơn nhiều. Nhờ nó là nguyên cái xóm này biết hết mình ở đây đó rồi. Bởi thì chứ nhiều lúc teo mà mấy thằng quần đó mày chết đầu tiên, hết sợ cái cưng. Ủa cái cây này cũng phải không phải dâm vừa đâu Nhìn nó giống như cây Thompson vậy Ui nó vừa nó bắn cái rải gì vậy Ủa cái thằng này Bắn ngược cái chục viên nước chết Thế mà là thanh niên chứ Sniper là nghề của anh Ui cái gì vậy hết cơ hồn à Phải nồi thật chứ Đấy Đấy Đấy đúng rồi mình nghĩ là sniper sẽ nó chết nhanh hơn tại vì uh, cái này đam khá là cao cho nên phải dùng cái súng này để hạ mấy thằng như, như đó thôi chứ không có nói nhiều được thể lại như này phải làm như thế thì nó mới tỉnh ngủ nó biết mình đang nói chuyện với ai ok có ai đâu ra hết luôn đi trời ơi lăng nhăng giờ xong là chuẩn bị có thằng mấy thằng khác chui ra nữa chứ đà là gì mình không thích cho lắm làm cái đó nó hơi loãng với lại kiểu như làm cái đó là mình khá khá là khó xử lý nó ra bất ngờ quá sao không biết bắn trúng luôn ta à, cái tướng đó kìa lấy súng nhắm bắn đi Pam, một em khó bắn á khó bắn á Pam Pam Đùa mày mấy ba Còn ai nữa không Rồi rồi Thấy bị bắn mà không thấy ai hết đó đồ nhau hoài cứng nó còn chín viên à quá đẹp hết chưa hết chưa cái nó hết rồi để mình đổi lại súng đã thôi đi đâu rồi cái chỗ quá gì đó ôi cái gì sniper kìa nó nghĩ sao bắn chúng nó tới ta yeah mấy đồ bố rồi giờ sao nhảy xuống đây thế đéo nào take out the guards mình giết hết rồi mà à đây đây đây, có cái thang máy phải nhanh hơn không ha thang máy nó tiện lợi quá đi chứ thằng máy tịt đéo này mà phi phi quay quay quay vậy nè quay mệt nghỉ luôn à bởi thì chứ oh yeah hết đường à đây đây hình như có chỗ nhảy phải không nhảy không được ồ à, má có nó làm giấy ở đây cắt dây nữa phải rồi mình nghĩ nghĩ chỗ đó rồi nhưng mà không nhảy qua được cho nên nó phải phải vô quân phía ngoài không trời nó chèn vô đó kìa đạn đạn đạn ok đi tiếp nào à, dạo này ho quá nữa nè cái cây này là mình đi tưởng cái cây gì à, à, ASVL trong uh, Battlefield 4 á nhìn khá là giống nhưng mà nó cũng có nhược điểm khá là, khá là giống với cây đó là bắn xa không nổi bắn gần thì kiểu như thuộc loại vô địch con mẹ rồi nhưng mà bắn xa thì khá là yếu cái này mình nghĩ là cũng đấy cũng là vậy nó được cái bắn nhanh gọn mà đạn kiểu như tốc độ bắn đó là ư ừ, ảo lòi nhưng mà bắn xa thì hơi khá là khó ok xong hết chưa mình nghĩ là chắc đi đường này đi bóc lột móc lốp rồi đó ấy yeah đâu đâu đây ấy ấy ấy ấy ấy thanh niên gì hèn hả mày ra nó đại đi ở đó mà chị bị đặt trốn trốn nữa vãi thanh niên thì chứ ôi ôi ôi ôi ôi ôi lộn lộn lộn lộn lộn phòng rồi lộn tầng luôn rồi chị đâu vậy chị đúng rồi nó không nó không thấy mình ở đây sao nó không sợ là gì luôn xuống có ít đạn không xông lên đạp cửa xông vào Đấy, cái, cái mấy cái cảnh này mà xông lên mà đạp cửa vào á, là boss được chứ đi Quite an array of weapons. Nothing strange about it. The company exports munitions around the globe. Doesn't strike you as odd that the dock guards are armed to the teeth with the latest weaponry? Enough of your speculations. Let's find what you brought me here for, shall we? This way. On my mark. Be prepared to cover me. Deserted. A very ill omen. They must have fallen back to regroup. We might only have a small window of opportunity before they return. Now, the proof woman. As you wish. What now? Inspect the cargo. Look for any distinguishing marks on the crates. Ok, nhiệm vụ bây giờ của mình là phải đi tìm cái hộp gì đó mà tụi nó, nó có cái dấu hiệu trên cái hộp. Mình không rõ là cái dấu hiệu nó như thế nào nhưng mà có vẻ như có những cái hộp mà nó không có gì cả và một cái hộp có những cái dòng chữ hoặc cái dấu in gì đó như thế này nè mà thật sự nó không phải cái hộp đó không có gì hết nó nothing có số không thấy gì luôn không thấy gì hết phải đi tìm dần dần từ từ thì mới thể thấy được cái cái hộp đó nằm ở đâu có dấu hiệu nhưng mà là không có gì hết trong đó thử hộp này không ta ôi ôi ôi có nút bấm có cái nút bấm Đúng rồi, đây cái hộp đó đây Mở nó ra coi xem Cái gì nằm trong đây đây Mình cũng khá là tò mò Là nó, nó dẫn mình đi một cái nơi như thế này Bắn gần như gần cả trăm tên địch Nhưng mà vẫn không biết rõ là cái nội dung mà mình chuẩn bị thấy là cái gì hả Mở ra coi Cái gì vậy? Quay vô cho ta nhìn cái coi Cái gì vậy Ai đâu Cái quần què gì vậy Má cà rồng á Vampire what the fuck Ê, vampire Nhìn mặt cu te vậy <laughs> Không phải cu te nữa Nhìn nhìn mặt kinh Rồi nè nhìn nó không giống như con người sói nữa mà nó thuộc là đẳng một cái cái level cao hơn của con người sói mặt bự hơn nhiều uh, a whole new level of bullshit đó eh, man. Mẹ, cô cho tôi coi cái gì vậy hả? Hả? Hả? Cô biết cái thứ này là không thể đùa được không hả? Nè, sao, sao cái dân tụi nó lại giấu cái thứ quái quỷ gì trong đây? Ở định con mẹ nó. Nó đùa. Nó, nó, nó, nó còn sống. Má giật của mình à? Phải thì chứ. Ờ, yên, yên nghỉ nha anh bạn à, tôi cũng không muốn thấy bạn nằm trong đây đâu nhưng mà nhìn anh bạn vãi nổi quá do vậy cái quần què gì mới xảy ra vậy mình có nên tin tiếp tục tin cái con nhỏ này không holy shit oh shit bộ nó sản xuất macaron mà Đấy vãi ông sản xuất macaron Oh shit Cái này đúng là Đúng là shit just got serious man Đúng là Mấy mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong khi Có một đống xác macaron nằm trong những cái thùng như thế này Chúng ta nên đốt nó hả? Đừng để đây để trứng Nó mà để trứng là chúng ta chết mẹ rồi Nó có cả nguyên có một đội quân ở đây nè Mà cái thằng quần hồi nãy nó vẫn còn sống thì có nghĩa là những cái con ở đây nó cũng có khả năng còn sống má cái nào cũng có đánh dấu quái nồi quái nồi thật chứ má nó nó định xây nguyên cái đội quân ở đây sao đốt mà sao đéo cháy what the fuck má học học diêm gì dớt ẹt vậy à bấm phải giữ nữa quên nhầm xin lỗi các bạn ha một con nữa đi còn khoảng 999 con nữa mới xong Đấy, chắc này phải các bạn phải coi tới cỡ khoảng uh, bot uh, này mình cũng không biết là bot mấy mình quay liền liền mạch luôn thì phải bot uh, còn mấy trăm con nữa cho phải tới bot một trăm mấy thì mới hết được game này ok các bạn nhớ kiên nhẫn coi hết mình để giết mình mình giết hết lụi này nha ok làm tiếp nào đốt đi em fuck man à, cái thể loại gì Đồ Chị đâu vậy Đốt chưa xong mà Đốt có hai con vậy thôi hả Em nghĩ là em đang đi đâu Lên lầu Lên là lên đi đâu Bình thường thôi Bình thường thôi mà Bình thường những con đường thật sự tìm cái quần quỳ nữa à đây đây đây đây đúng rồi nhỏ này thông minh đấy chứ mình thích nhỏ này ấy chứ đổi đổi đổi cái thằng uh, Lafayette với con nhỏ này hay hơn á nhỏ này ít ra nó cũng có có lợi ích nhiều hơn là đối với thằng thằng quỷ kia thằng quỷ kia thực sự nó không làm cái gì hết ok men đi tiếp nè ô oh, vũ khí nè cái đây đạn nè đạn nè đúng rồi ngon cơm à chúng ta phải đốt trên này nữa chứ phải đốt dưới không đúng rồi Má, một cái nù trong đây tới giờ đốt rồi này đúng nghĩa là đốt đốt nhà luôn á đốt đốt không sửa chứ nhiều lúc mình cũng muốn đốt cái gì đó lắm chứ nhưng mà tự game này cho mình cảm một cảm giác là phấn khích khi đốt một cái gì đó là cái tụi này là tụi vampire là tụi ma đốt chết mẹ đi để đéo là tao đang đốt mà để yên cho tao đốt coi tao tưởng người bay chết hết rồi mà chết đi phải nào thôi chứ đâu ra vậy Đấy, vải thanh niên xuất hiện như đúng rồi thế mà mình tưởng nó nó, nó chết rồi chứ ôi ôi ôi đông đông thế nhỉ ôi ôi ôi ôi ôi bom mấy mình chúng người rồi à, đang bắn tự nhiên thèm ba ba roti vl ra à, xin lỗi các bạn nhé <laughs> cái đó là suy nghĩ đây tự nhiên nó nó, nó chợt nghĩ trong đầu á chứ <laughs> giờ mấy giờ chiều rồi mà thời gian đâu nữa đâu mà đi mua bánh bây giờ chúng ta đang giữa một chiến rất là căng con con mẹ nó thẳng thì chúng ta lại rất là đói bụng và mình nghĩ là mình phải làm xong nhiệm vụ thì mình sẽ nghỉ để, để, để tìm cái gì đó để ăn chứ không thì thôi chết mất ok còn ngồi đâu nữa không what the fuck man Hey, flash me destroy the tree chúng ta đốt rất là nhiều rồi mà ô chắc tôi nghĩ chúng ta đi xuống nè nhanh đi Nhanh, rồi ok Còn đốt gì nữa không? Đốt một lần luôn cho xong Lần sau chúng ta kiểu như ờ, là làm giống như Battlefield á Lái thẳng một cái xe thùng xăng vào Ra cái tổng sử này nè, đó, kích nổ Bam, like a movie Nó giống như một bộ phim vậy Xong thẳng vào Fast and Furious Ok Còn đốt gì nữa không? Đốt luôn cho nó tiện ra nữa ra nữa ô ô tướng bóc quá ta zoom gì đây ô oh, cái gì vậy hết hồn what the quần quần này nghĩ sao vậy à, à đây đây đây chú tưởng chú muốn móc lót tôi là dễ lắm mà nằm mơ đi nhá, thì đó mới kêu là ghét cái thằng này kiểu như nó không ăn một lần luôn nó ra lắc nhắc lắc nhắc là mình không để ý rác quá cái gì vậy cháy rồi nè súng này khó bắn quá ta kiểu như bạn phải nhắm thẳng là sao kiểu như là kiểu như là trực diện mà mình có thể là đảm bảo chúng má nó gục luôn rồi à. đảm bảo chúng thì nó phải bắn chứ kiểu như bắn kiểu thấy sơ sơ kiểu nó cũng khó là này là chúng lắm há này kiểu như bất tử mẹ uống thuốc gì đó vô là bắn như đúng rồi thang rác vậy thấy mày niệm đi đéo thay cho mình được một giây sao fuck you bitch quẩn nó mặt giáp hả đến có mình hồ mà nó bắn bắn uh, ờ, xuống phóng lựu nữa chứ chết đi không có súng ngắn này rồi ôi ôi ôi ôi không đùa như thế không có vui nha bạn hiền thằng quân nó vẫn còn sống đéo tin được thì chứ ôi cháy rồi cháy rồi cả khu đều đang cháy cháy cháy lên đi đường thiên cao quên mình đang đi với một con nhỏ đồ mày cho bỏ thì chứ trời ơi chết đi mày Đấy, bố lại mày chết bố lại mày chết đi quái thôi chết chưa á đủ còn thằng nữa kìa này thì nhảy like a boss nhảy xuống ăn một viên đạn ngay đầu thả nó đéo nhảy nó đâu có đâu bị dính đâu can cuối cùng phải không biết mà đốt đi gan đốt đi đốt đi đốt đi đi wow Cái này đúng nghĩa là tránh vó dưa gặp vó dưa Mới đầu thôi chứ Nãy mình vừa mới đó đá, uh, ờ, kiểu như đốt hết đám uh, ma cà rồng kia xong Tức là mình là ma cà rồng mạnh nhất ở đây <laughs> Rồi không có ai có thể mạnh hơn người ta Kiểu kiểu như cái đứa nào mạnh hơn người ta sẽ đố Nghĩ sao vậy Đố ấy mấy Chơi với mày vài lần là tao biết cái cái style bắn súng với mày rồi Không có cửa đâu em ha Đó quá điệu nghệ chạy chạy nữa chớ mày vài lần người ta hiểu ý mày đâu rồi nghĩ sao vậy à, <laughs> đây đây đâu tam giác đâu đây đây đây để anh đó đúng rồi tụi nó biến hình rồi đồ nó là người nhưng mà nó khả năng biến hình con nào ra luôn đi trời ơi Đấy, nhìn cái ghê xong Hết rồi, hình như hết rồi Né, quá điêu luyện ừ Nghe tiếng gì đó đâu đây Oh shit Con bá dơ này hô hô khỏi mặt này như một chó đang lên cơn dại và cần phải được tiêm thuốc dại đâm vậy mà không xi nhê bắn bắn đâu bắn cái bóng đó đó đúng rồi đó đó đâm nó vào đâm mạnh nó vào đâm kiểu như là quyết chiến như giống như bùi đời trời lớp mà Hôm rồi, oh, ờ, ờ, ờ, à. Bạn nổi thì chứ Mấy bạn lồng tiếng, sao lâu mình lồng tiếng nghe cũng bựa thì chứ à, Mình không muốn lồng tiếng nhưng mà Cảm xúc, kiểu như một cách để bày tỏ cảm xúc Kiểu như, à, phải chơi tới bến, kêu quần què gì vậy Oh shit man Đi với nhỏ này đúng là một cái vấn đề The company so. cannot succeed without powerful friends in the government. You saw on the docks how your own ranks have been infiltrated. If it is as you say, then surely I would The war has turned against the half-breeds. They are now using the United India Company to spread terror throughout the world. You must help us. I'm a knight, sworn to protect the realm, not bring it crashing down. Then you must trust no one. Fare you well, knight. Would only we could have met on different circumstances. Where shall I find you? Whisper my name in Whitechapel, and I will be there. Gray, what in the world is going on? Not now, is he? Don't walk away from me. I saw you at Whitechapel. You followed me? I was worried about you. You fled like a madman after the battle on the bridge. You know nothing. Less than nothing. Is this some kind of clandestine infiltration? Is that what you're up to? This isn't the time. Gray, what's happened to you? Oh. Ever since Mallory was killed, I look at you and... What? What do you see? I don't know. A stranger. Someone I'm not sure I can trust anymore. Whatever it is, God's sake, tell me. Not this time, is he? And you do well to stay clear of me. For your own good. You! Find General Lafayette and summon him to the library. conspiracy runs to the very heart of the Council. This allegation is monstrous! I refuse to believe it. If the Lord Chancellor will permit me, I can I will not permit! And you will say nothing more of these ridiculous suspicions. All the years I've known your father, never have I seen him so obstinate. Your allegations strike at the very heart of the Empire. I fear he cannot sustain another blow as great as the loss of Mallory. All he need do is journey to Blackwall Yard! For what evidence? The destruction was total. A clear case of arson, according to Commissioner Doyle. Apparently, a small group of rebels was seen on the docks. It was all rather... What is the word the Commissioner is so fond of? Oh yes, elementary. Now what do you think? I have no opinion. Should you wish, I can attempt to persuade the Lord Chancellor to put the matter before the Council. If it is true that we have a traitor in our midst, word is bound to get back to the conspirators. What do you propose? Breach the walls of the United India House under cover of night. Any information that will shed light on the events of the last few days must surely be found there. Trespass on the company's headquarters. You are cut from the same cloth as Mallory. Drastic circumstances call for drastic measures. I would have your assistance, Alistair. I hardly think it proper for the Night Commander to be You know the lay of the land. I will need your guidance to navigate the grounds of the United India House. If a conspiracy is to be revealed, your testimony will carry weight with your father. Very well. But the two of us alone will not suffice to infiltrate the compound. If what you say is true, there are precious few we can trust. My sister, Lafayette. I cannot involve them until I have more evidence. And who? I might know just the person who can help us. I thank you, brother. We're approaching the United India House. I assume we're not planning to enter through the front door. Not to worry. I've made preparations for our incursion. Getting access to the compound proved to be a little more difficult than planned. entrance to the compound. You could say that. Oh, evening, sir. Francis? Is everything in place? As discussed, ordinances on the table, rooftop access is Crossbow. Brings back memories. Ancient ones at that. Thought it best we stay silent on this mission. Let's get going. Compound has patrolled all through the night. Guards man all entrances. What's the incursion point? The gardens. Should provide us enough cover to move in unnoticed. Follow me. Should head to the rooftops. Và không rõ là mình chắc mình phải đột nhập vào cái tòa nhà của ông ờ, lãnh chúa Hastings. Và mọi nhiệm vụ mình phải đi theo cái thằng này tại vì thằng này nó chỉ dẫn cho là kiểu như thằng này có quen biết này nọ. Và mình nghĩ là cái ông đó nhìn cũng có gì ghê gớm lắm á. Có vấn gì đó không ổn, không ổn. Và mình phải thích đéo là mấy máy đấy. Ờ, nhảy được nè. <laughs> vải vải cao mình cứ tưởng nhảy không được chứ nó nhìn môi trời cái khung cảnh nó đẹp thì chứ nhìn rất là thực tế nhìn nó không không nhìn nó ảo ảo sao sao ấy Đấy, vải thanh niên treo tường như đúng rồi đây coi bố nè một hai ba đó quá đẹp chứ what the fuck man đấy <laughs> làm mình fail thì chứ trời má làm cái đang đang nói là nhảy là boss vừa mới nhảy nhảy chúng này số nhỏ thì chứ đợi đợi cái đợi cái đang đang đang lên từ từ chú biết là cái này nó khá là mệt không cho nên phải đợi một tí từ từ bình tĩnh không việc gì phải gấp ok lên tới nè oh yeah lên hướng này à Ô, oh, cutscene nữa nè Nghĩ là chắc phải chuẩn bị là làm cái gì rồi Ồ oh. Gì đây? Sợi dây nữa À đồ Đồ à, cái cái ná cái má cái ná thì không có the fuck man <laughs> cái này cái cái gì á cái cái nỏ bắn gì á bắn bắn cung hay gì á đây à có nghĩa là mình làm gì đây à rồi cái này giống như uh, ờ, zipline trong Battlefield 4 ở à, lộn Battlefield Hardline á bắn ngay chỗ này phải không Ôi, wow, có thằng gì đó đúng rồi Done. xong rồi nè chú nhảy trước hả đã căng nhưng mà dây này nó không đứt ta ừ, cái vật đó khá là nặng nhưng mà nó không đứt chú đi chú đi nhường chú đó uh, What the fuck? Nó có súng khác nữa hả? vậy thì chứ Hết, con con nhỏ đó nó cũng ưa mày đâu Mày chết mẹ mày đi Mặt nó, mặt cái thằng nó nhìn không ưa thiệt chứ Pam, like a boss Oh, oh, oh, oh Nghe nó như này em ta Quay, quay, đừng, đừng, đừng, đừng lại đây, đừng lại đây Đâm chết mẹ vậy tại chú số chú quá nhỏ rồi mình vừa mới giết người đó mà hình như nó, nó, nó bên phe mình mà phải không phải gì chứ hội gì đó đợi chắc là sẽ chặt đầu mình khi mình thấy, thấy mình làm cái vụ này đấy phải nào oh shit Chào mừng các bạn đã đến với tụi game Assassin's Creed Unity phiên bản The Order 1886 Má, vậy thì chứ nhìn khá là giống đấy chứ Oh, oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Hình như cái nhiệm vụ này kia mình phải stealth Oh, wow, wow, wow, wow, wow